à, thưa các anh chị sắp tới tôi sẽ đưa cho các anh chị một cái tình huống ha à, và mình không có đủ thời gian để phân tích tình huống vậy sẽ phân tích tình huống để đưa cho các anh chị vào luôn ha à, à, để trả lời một cái không gian một cái thời gian để đảm bảo cái bài của chị Nhi cái bài về thông tin lắng nghe rất là hay ha à, để chia sẻ cho nó nó tuyệt vời nhất à, Dương chuyển Lai giúp anh về một cái tình huống và An Giang sẽ là người trong vai của một người đàm phán để phân tích tình huống luôn ha à, Giang xin phép được đọc cái phần tình huống như sau à, tình huống là một cái anh bách chiến 30 tuổi à, có con trai tên là Bách Thắng à, 3, 3 tuổi à, và đã cho cái bạn tư vấn được gọi là Như Quỳnh một cái buổi hẹn để tư vấn thì cái cái cái yêu cầu của Giang là à, à yêu cầu của Giang là hãy giúp cho các tư vấn Như Quỳnh này nè chuẩn bị để đàm phán thành công nhà trước tiên khi mà Giang phân tích tình huống Giang cũng muốn chia sẻ cho các bạn Giang cũng muốn mời một bạn để chúng ta có thể à, kết nối với chương trình để nói nếu chúng ta gặp một ông khách hàng như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào nha à, Giang à, nhờ Tâm chỉ định cho anh một người ạ à. Dạ vâng ạ, em à, rất sẵn lòng ạ phần vâng, chỉ định này em rất là vui được chỉ định ạ à, vâng. ngay bây giờ thì em tâm uh, sẽ chỉ định uh, chị Thái Hà văn phòng Hạ Long 2 ạ xin mời chị à, chương trình xin kết nối với chị Thái Hà chị Thái Hà mở mic ạ rồi ok dạ em xin chào anh Giang xin chào tất cả uh, các sếp cùng uh, toàn thể các uh, anh chị em tư vấn có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ um, tình huống đặt ra là khách hàng 30 tuổi có con trai 3 tuổi và có một cuộc hẹn với à, tư vấn thì uh, trước khi uh, uh, có buổi tư vấn được diễn ra thành công thì em cũng áp dụng cái công việc như anh Ra sẽ có một cái buổi chuẩn bị để trước uh, buổi tư vấn có là có những cái công cụ tìm hiểu khách hàng trước đó rồi và có những cái bộ câu hỏi có thể uh, để để um, có thể áp dụng được trong quá trình tư vấn và đàm phán um, à, sẽ có một ờ, câu hỏi trong hoàn trong trường hợp mà trong trường hợp mà này thì ờ, em đang đang đang hiểu tình huống là khách hàng chủ động hẹn tư vấn hay là tư vấn hẹn ờ, hẹn tư vấn xin hẹn tư vấn xin hẹn và khách hàng đã đồng ý cho hẹn luôn rồi dạ à và bây giờ nhiệm vụ của Hà là giúp cái bạn Như Quỳnh này nè đàm phán thành công mà trong khi nhu cầu gia đình của anh Thắng đang là anh Thắng đang có 30 tuổi con trai thì 3 tuổi đó cho một cái buổi hẹn để tư vấn đã được hẹn rồi vậy thì mình sẽ chuẩn bị những gì để mình đàm phán thành công mình sẽ giúp bạn Như Quỳnh như thế nào À, trong quá trình nói chuyện uh, với anh uh, Bách khi mà mới học á, thì em sẽ khai thác được cái nhu cầu của anh Bách về cái việc là Ừ, anh đã đồng ý một cuộc hẹn này tức là anh đã có cái sự quan tâm đối với bảo hiểm và đã có cái sự ờ, tìm hiểu trước à, nếu như anh chưa có sự tìm hiểu trước thì em bắt đầu khai thác về cái nhu cầu cũng như là khơi gợi nhu cầu của à, của anh chiến á à, và vâng. với một người đàn ông là một cái người mà ừ, luôn mà tức là cái cái À, tâm thế của người đàn ông khi mà hẹn gặp tư vấn ấy cũng là một số hiếm thì em cũng sẽ uh, đề cao cái việc mà uh, thật ra em có thể chia sẻ câu chuyện là uh, em đã tư vấn 100 khách hàng nhưng những cái người đàn ông mà chủ động uh, đồng ý hẹn gặp em hoặc là chủ động hẹn em để có một buổi tư vấn bảo bảo hiểm á, là số hiếm và em đề cao cái trách nhiệm của một người đàn ông uh, trong cái cái cái cái việc mà có trách nhiệm đối với gia đình uh, với chính bản thân mình và trong cuộc hẹn đó thì em sẽ khai thác là cái sự à, và em sẽ khơi gợi và hỏi về cái nhu cầu cũng như là cái sự ưu tiên cuộc sống của anh Chiến à, cái sự ưu tiên ở đây là có thể ưu tiên à, về cái việc à, bảo vệ à, cũng như là ưu tiên bảo vệ thu nhập cũng như là bảo vệ à, những ai ở trong trong trong gia đình để có những cái sự tư vấn về chia sẻ về cái quyền lợi cho anh ạ. Vâng, cảm ơn chị Thái Hà. Xin à, cả lớp cho chị Thái Hà một tràng pháo tay ạ. À. Vâng, ok. Bây giờ Giang sẽ chia sẻ cho các bạn là nếu làm làm một tư vấn như, như Quỳnh nha. Cảm ơn chị Thái Hà đã đã tìm hiểu được cái thông tin của khách hàng nào, Phải biết được thông tin khách hàng, phải biết được nhu cầu của khách hàng và phải đặt những cái bộ câu hỏi. Cái quan trọng đó là những cái bộ câu hỏi để làm sao cho câu biểu hiện hợp lý nhất và trong cái buổi hẹn thì phải khen về trách nhiệm gia đình của cái cái anh anh anh bác chiến này nè đối với gia đình bởi vì anh là người đàn ông duy nhất mà em đã từng tư vấn đúng không ạ à, đã từng cho bạn ok cảm ơn chị thái hà và thưa với các bạn à, chương trình sẽ không có đúng và không có sai nhưng bộ câu hỏi là thực sự cần thiết thế thì bộ câu hỏi này cần có những gì sau khi chúng ta tìm hiểu đầy đủ những thông tin thì bộ câu hỏi đàm phán hôm nay tôi cũng muốn tặng cho các bạn bộ câu hỏi đàm phán và bộ câu hỏi này gồm 5 câu ha. tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về 5 câu đàm phán và với tình hình gia đình của anh Bách Chiến vậy dạ, anh Bách Chiến này anh có con là Bách Thắng đúng không ạ vậy thì tôi sẽ tôi sẽ có chia sẻ cho các bạn là tôi sẽ đi từ cái nỗi lo của ông khách hàng để lo cho con làm sao và có những câu hỏi rất là phù hợp với hoàn cảnh ha thì các bạn thấy là cái tôi tôi để một cái chụp và trên đó là tôi để là cái ngày đó là ngày cái bạn Dương Quỳnh đó đến tư vấn cho anh Bách Chiến được chưa à, Dương bấm tiếp câu hỏi số 1 vậy thì bây giờ bạn Dương sẽ share cho các bạn câu hỏi số 1 đây anh Chiến có thể đảm bảo sức khỏe của mình không thay đổi trong suốt 3 năm kế tiếp hay không? Nếu các bạn đang là khách hàng nha, Thái Hà đang là khách hàng nha, Giang hỏi Thái Hà nha. Thái Hà ơi, Thái Hà có đảm bảo rằng sức khỏe của mình sẽ không hề thay đổi trong suốt 3 năm kế tiếp không ạ? À? Năm 2024 á, sức khỏe của Hà vẫn tốt như bây giờ không ạ? À? Trả lời đi Hà ơi. Thái dạ, Hà. Đây ạ. À, để... Theo Hà thì năm 2024 sức khỏe của Hà vẫn tốt như bây giờ không ạ? À, <laughs> em rất mong muốn nó mãi mãi tốt còn uh, câu chuyện của uh, ờ, năm nữa thì em cũng không dám chắc ạ ok như vậy là Thái Hà đồng ý với Giang rằng là có điều gì đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đúng không ạ dạ và nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của Hà để lo cho con đúng không Hà dạ đúng rồi ạ các bạn thấy tôi bắt đầu bằng một câu hỏi mở để cho khách hàng có thể trao đổi ha nhớ một điều ha và tôi sẽ chốt bằng một câu hỏi ngay đầu tiên anh mạnh có sức khỏe sức khỏe của anh mà thay đổi á sức khỏe của anh không thay đổi thì tốt nhưng mà nếu sức khỏe của anh mà thay đổi thì tiền kiếm được đó là câu hỏi thứ nhất mà tôi cần tặng cho các bạn câu hỏi số 2 đây thì các bạn thấy khi mà tôi phát hiện ra các ông này không có tiền rồi đúng không ạ à? thì bây giờ à, ông không đảm bảo sức khỏe là không cái khả năng kiếm tiền rồi thì tôi bắt đầu dấn thân vào cái chuyện được gọi là cái cái cái cái chuyện nếu mà cái điều đó xảy ra thì cái chuyện gì nó sẽ đến đúng không ạ à? tôi sẽ đặt ra một câu hỏi rất là đơn giản thế hạt cứ tiếp tục theo dõi ha Thế Thái Hà bây giờ đang trong vào vai một tư vấn như Quỳnh đó thì bây giờ Thái Hà sẽ nhìn thấy một câu là như vậy à, anh Chiến có đảm bảo rằng mình luôn có khả năng kiếm tiền và hỗ trợ việc học hành của cháu Thắng trong suốt từ 10 đến 15 năm sau hay không? Thực ra đây là câu hỏi thứ hai. Tại sao có câu hỏi thứ hai này? Bởi vì câu hỏi thứ nhất mới có 3 năm thôi mà khách hàng của mình đã lo rằng có khả năng khó khả năng không thể kiếm tiền vậy thì bây giờ 10 chứ 15 năm dài hơn thì chuyện đó là chuyện gì xảy ra tôi đàm phán lần thứ hai với khách hàng là sức khỏe của anh 3 năm thì chắc là không đổi nhưng trong 10 đến 15 năm thì có đổi gì không cái đàm phán thứ hai ra đàm phán thứ ba dương chuyển like giúp anh chuyển câu giúp anh thì các bạn sẽ có câu thứ ba như sau anh thắng anh chiến có thể đảm bảo đồng hành cùng cháu thắng cho đến ngày cháu ra trường không ạ à? đây là câu hỏi thứ ba để cho các bạn thấy là chuyển giao cho anh Thắng một cái cái nỗi lo là nếu anh không cùng đồng hành cho con anh đến ngày nó ra trường thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn sẽ chốt được sự đồng thuận kế tiếp được không ạ à? và câu hỏi thứ tư như sau là cha mẹ anh có chấp nhận con mình có một tương lai không chắc chắn không để cho khách hàng ưu tư khách hàng suy nghĩ thì đây trong một cái quá trình mà chúng ta tư vấn cho khách hàng thì chúng ta phải làm sao đó để cho khách hàng lo lắng cái đã thì lúc này là chúng ta tìm một sự đồng thuận kế tiếp hay nói khác hơn đây chính là một sự đàm phán ở bước thứ tư vậy qua câu hỏi thứ năm trong cái phần giáo dục này chúng ta lại nói tiếp vậy anh anh cảm thấy thế nào nếu con mình đau khổ vì mục tiêu và giấc mơ của chúng bị tan vỡ các bạn định hình dung ha còn cái ý là sao các bạn nói gì cũng được nhưng mà cái chữ tan vỡ dân nhấn mạnh con mình đau khổ và chữ tan vỡ thì tất cả những cái điều này các bạn sẽ nhìn thấy một điều là con người ta cần phải tốt nghiệp cần phải ra trường nhưng tất cả những gì mà chia sẻ các bạn nhìn thấy nó sẽ không có đạt được kỳ vọng thì nỗi lo của cha mẹ thì điều cực kỳ quan trọng bây giờ dương xô lại tất cả năm câu hỏi đi các bạn có thể chụp một cái tấm hình để các bạn lưu giữ được năm câu hỏi mà chương trình vừa tặng cho các bạn được ha các bạn chụp cái tự chụp cái hình để lưu lại năm câu hỏi này và đây là tôi hỏi về mục tiêu giáo dục nhưng nếu các bạn bài tập cho các bạn về nhà các bạn đặt ra một câu hỏi không phải cho mục tiêu giáo dục nữa mà câu hỏi này cho mục tiêu hưu trí các bạn sẽ đặt năm câu hỏi như thế nào để chia sẻ với khách hàng để có một cái tính logic từ trên xuống dưới để khách hàng đồng thuận từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 và chúng ta mới đưa ra giải pháp. Nhớ một điều nha Thái Hà ơi, Thái Hà nhớ một điều là đừng có nói trong 100 khách hàng và của em ha mà phải chia sẻ là làm sao để anh hiếm là được ha, không cần tới 100 khách thôi nha. Dạ vâng <laughs> ok, cảm ơn Thái Hà. À, vậy các bạn sẽ nhìn thấy các bạn sẽ nhìn thấy một điều á là khi tư vấn thì chúng ta cần phải chuẩn bị à và sau khi tư vấn xong chúng ta cần phải chốt cho khách hàng ở những cái mức gì đó để cho khách hàng đồng thuận một đồng thuận hai và nhớ một điều khi chúng ta tư vấn phải có logic và khi chúng ta tư vấn là tư vấn trên cơ sở của khách hàng trên cơ sở đặt niềm tin của khách hàng thì niềm tin trong khách hàng mới tăng lên thì sự thuyết phục của mình mới tốt thì đó là chính là một cái phần mà tôi chia sẻ các bạn về đàm phán bảo hiểm trong kinh doanh nha à, đàm phán đàm phán bán hàng trong kinh doanh đó thì cái bán bảo hiểm nó cũng giống như vậy tư vấn bảo hiểm giống như vậy nhớ ha nhớ bập bên bập bên bạn lên thì tôi xuống bạn xuống thì tôi lên có nghĩa có những lúc chúng ta phải win-win ha chúng ta sẽ cùng thắng nhưng có những lúc tôi phải là người quyết việc này có những lúc khách hàng là người quyết việc này thì đây chính là những cái điều mà rất là tốt và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ áp dụng trong cái việc mà đàm phán trong kinh doanh bảo hiểm à, tôi sẽ đi qua một cái phần thứ hai đó là tôi dẫn các bạn đi về cái chuyện là sau khi chúng ta chốt xong cái hợp đồng rồi đúng không ạ thì các bạn nên nhớ một điều là à, chúng ta những điều chúng ta làm được trong trong cái phần tư vấn nó cực kỳ quan trọng và làm sao để cái quy trình đó mà chúng ta đàm phán chúng ta đàm phán một hai ba tư xong và chúng ta phải làm sao để cho niềm tin trong mắt khách hàng dâng lên thì các bạn mới đạt được cái kỳ vọng à, bạn dương bấm slide đi bạn dương vậy thì chúng ta cứ nhớ các bạn nên nhớ là cái ấn tượng đầu tiên ha người ta hay chia sẻ là 30 giây vàng 30 giây vàng này là để tạo được 30 giây vàng này hồi nãy tôi đã chia sẻ với các bạn về sự chuẩn bị trước khi đến nhà khách hàng rồi ha à, từ cái chuyện hình thức bên ngoài cho đến nội lực bên trong làm sao để chúng ta xuất hiện được tất cả những cái thông tin ha để làm sao cho khách hàng có thể nhận biết được và đặt niềm tin trọn vẹn vào cái bạn tư vấn này thì chúng ta sẽ làm được một cái điều rất là tốt điều thứ hai tôi muốn lưu ý cho các bạn là hãy chuẩn bị những cái câu hỏi mà để khách hàng khẳng định sự đồng ý của mình nha yeah. những cái câu hỏi gì mà để khách hàng đứng cùng với mình các bạn để ý lại cái câu hỏi nãy tôi tặng các bạn là gì à, chị Thái Hà ơi chị có đồng ý rằng à, sức khỏe từ 3 đến 5 năm tới sẽ có thay đổi không ạ à? các bạn nhớ cái cách tôi đặt câu hỏi là gì trong cái quá trình đàm phán của tôi là khách hàng phải đi cùng với tôi chứ tôi không có độc thoại chứ tôi không nói là đa phần khách hàng của tôi cũng vậy tôi nghĩ anh cũng vậy tôi đưa giải pháp này cho anh và bởi vì số đông người ta đang sử dụng vì cái đó gọi là bán hàng à, chứ không phải là đàm phán đàm phán có nghĩa là để họ đồng ý một đồng ý hai đồng ý ba thì chúng ta mới đi chốt hàng được nha và trong tất cả những cái điều mà sau khi tôi phân tích rồi thì cái giải pháp mà tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng có đúng không có chính xác không có phù hợp không có phù hợp với túi tiền không đó thì tất cả những cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta làm cái điều tốt hơn và nhớ một điều là khách hàng thoải mái để ra quyết định nha bởi vì sao nãy tôi chia sẻ các bạn rất rõ ràng khi khách hàng ra quyết định là cái giải pháp phù hợp là cái túi tiền phù hợp thì lúc đó khách hàng sẽ duy trì phí để thực hiện cái mục tiêu ở tương lai và đúng với cái khả năng tài chính của mình thì từ tất cả những cái điều đó, đó sẽ giúp cho hợp đồng của khách hàng duy trì tốt hơn cả hai tốt hơn là em đi tiên mà không giữ được cả hai thì coi như là những năm sau chúng ta mất đi cái cái tất cả những cái khoản tiền thưởng thì ổn lắm trong khi chúng ta bán rất tốt nhớ nha lịch sự trong giao tiếp cũng là một cái điều tạo nên niềm tin khách hàng như vậy khi các bạn thực hiện được năm cái nốt mà tôi vừa chia sẻ trên bảng này thì các bạn sẽ làm được một cái cái điều đó là nâng cao cái niềm tin trong mắt khách hàng đó hôm nay hôm nay uh, mạng nó bị lắc ha thành ra tất cả mọi thứ mà khi chuyển giao nó sẽ chậm chậm chậm vậy nhớ ha, niềm tin nếu các bạn ha niềm tin của khách hàng sẽ được củng cố thông qua tất cả sự đàm phán của các bạn và niềm tin trong mắt khách hàng từ tất cả những lần chúng ta tư vấn niềm tin trong mắt khách hàng từ những lần chúng ta chốt hợp đồng niềm tin trong khách khách hàng từ trong cái chỗ mà chúng ta đàm phán với khách hàng và sự chuyển giao niềm tin cho khách hàng trong cái việc chuẩn bị giáo dục cho con trong cái việc chuẩn bị hưu trí an nhàn cho bản thân thì từ tất cả những điều đó niềm tin đã dâng lên rồi thì chúng ta bắt đầu mới xin hẹn được chứ nếu mà chúng ta chưa có gì hết trơn á mà chúng ta xin hẹn là sai ngay và tôi sẽ tặng cho các bạn một số cái câu để chúng ta xin hẹn cho cho khách hàng hôm nay thời gian của chúng ta nó hạn hẹp hơn cho nên bài này tôi nói tôi tôi sẽ nói và trọng tâm chứ không có uh, trao đổi cùng các bạn nhiều ha thì thì tôi sẽ chia sẻ các bạn về trọng tâm của cái phần này và tôi tặng các bạn những cái câu hỏi để chia sẻ thì như vậy cái cái cái phần câu hỏi thực chất á, nó các bạn nhớ tâm lý của con người á, thì các bạn luôn nhớ trong cái lúc các bạn xin thì các bạn cũng đang ở trong vai trò của người đàm phán á. thì các bạn cũng phải xem là khách hàng có hài lòng với mình không khách hàng có tin mình không khách hàng có dám để mình phục vụ dài lâu không khách hàng có dám giới thiệu mình cho khách hàng không khách hàng khác không bạn của khách hàng hay không thì đây là những cái điều mà trong tâm trí ta phải có khi chúng ta có tất cả những cái từ khóa này rồi thì chúng ta sẽ đặt bộ câu hỏi và khi tôi hình thành bộ câu hỏi này lúc tôi là tư vấn tài chính thì cái cách tôi tư duy là như vậy tôi đặt ra bộ câu hỏi này ha và tôi sẽ lần lượt chia sẻ các bạn ở câu hỏi thứ nhất các bạn sẽ nhìn thấy câu hỏi thứ nhất tôi tôi hỏi rất là một một điều rất là đơn giản là để khẳng định được một lần nữa là là khách hàng có thích mình không khách hàng có tin mình không ha sau quá trình tư vấn em đã giải đáp thắc mắc của anh chị một cách thỏa đáng chứ chứ đừng có nói là thỏa đáng một cách ờ, thỏa đáng không không người ta sẽ có thói quen người ta sẽ trả lời là không cho nên câu hỏi chúng ta là gì sau quá trình tư vấn em đã giải đáp thắc mắc của anh chị một cách thỏa đáng chứ bây giờ tôi thấy tên như nè à, chị thấy à sau quá trình tư vấn Giang đã giải đáp tất cả các thắc mắc của chị đúng không chị đó là một cách cách thứ hai tôi hỏi là chị thấy Hà sau quá trình mà tư vấn e, Giang đã giải đáp tất cả những thắc mắc ờ, của chị thấy Hà một cách thỏa đáng chứ hai cách các bạn thấy hai cái cách trình bày thì các bạn sẽ thấy là cái cách sau dễ tiếp nhận hơn bởi vì cách đầu khi các bạn nói có không á đúng không ạ à, thì từng người ta sẽ ra là không thì bắt đầu người ta sẽ hình thành cái đó để phản ứng lại với mình nguyên tắc của con người là gì họ tìm cách gọi là phản vệ lại phản lợi tất cả những cái gì mà người khác nói về đồng thuận sao vậy thì chúng ta làm gì đó để khách hàng đừng có cái phản vệ đó câu thứ hai tôi muốn tặng các bạn là anh chiến đã sở hữu giải pháp tài chính bảo vệ gia đình trước những rủi ro và được chăm sóc sức khỏe toàn cầu trên hơn hết là đảm bảo cho cháu Bách Thắng học đại học đây là một lần nữa tạo sự đồng thuận anh có hài lòng chưa đó nha cái thứ ba anh chiến thắng đã hài lòng với giải pháp tài chính của mình chứ các bạn nhớ tôi không dùng từ có không nha câu thứ tư anh chiến cũng muốn bạn bè người thân sở hữu giải pháp giống như vậy chứ những người mà khi vui khi buồn mà anh chiến muốn chia sẻ có niềm vui cũng muốn chia sẻ có nỗi buồn cũng muốn chia sẻ anh có thể nếu mà lúc này mà mình thấy ảnh đang rất là đồng ý với mình lúc này các bạn có thể đặt ngay những câu hỏi như sau như vậy năm người mà anh thường chia sẻ những niềm vui nỗi buồn đầu tiên là ai số điện thoại của anh ấy anh ấy tên là gì ạ ví dụ anh ấy nói tên là hùng ha mình nói chứ hùng sao vậy số điện thoại của anh ấy là không chín à, mình luôn gợi mở chứ mình đừng xin số điện thoại á thông thường á một con người mà họ có những người bạn thân á, số điện thoại của những người bạn thân họ nhớ hết bản thân thì đâu có nhiều đâu ha và họ sẽ nhớ những người bạn đó và họ sẽ chia sẻ những cái cách của chúng ta cái câu cứu của chúng ta kỹ năng của chúng ta chúng ta làm riết chúng ta sẽ quen và chúng ta sẽ nhớ lại cái cách xin đó. đừng có nói là số điện thoại anh ấy là gì ha mà mình nói là số điện thoại anh ấy là không chín mấy mấy mấy gì đó là khách hàng tự nhiên khách hàng có thói quen khách hàng sẽ đọc cho mình câu số 5 đặc biệt là một người đặc biệt là có một người tư vấn như Giang này là tư vấn cho chị Thái Hà thì chị Thái Hà có hài lòng không ạ câu này thì các bạn cứ cứ cứ hỏi là là hài lòng hay không chị Thái Hà có muốn là Giang tư vấn những người bạn đàm phán bảo hiểm nhân thọ tư vấn giải pháp cho những người bạn của chị Thái Hà không ạ đó là cái cách mình chia sẻ ha à, Dương chuyển sang câu hỏi số 6 giúp anh ạ à. câu số 6 nè các bạn nhớ một điều đây là những cái câu mà tôi đã đã sàng lọc tôi đã tích lũy lại để cho các bạn ha câu số sáu là công việc của của Giang á, là giới thiệu lợi ích bảo hiểm nhân thọ cũng như kế hoạch tài chính cho mỗi gia đình trước những rủi ro không có biết trước vì thế à, Giang nghĩ càng nhiều người biết càng tốt để nhắn nhủ cho khách hàng là gì nhiệm vụ của mình là tư vấn giải pháp thôi còn quyết định dẫn ở phía khách hàng được không câu số 7 nè nhờ anh Chiến giới thiệu giúp em năm người thân bạn bè đồng nghiệp để em chia sẻ à nhớ lúc này các bạn phải dùng cái kỹ thuật như lúc nãy tôi chia sẻ những người mà có niềm vui như tôi nỗi buồn mà anh muốn chia sẻ nhiều nhất những người mà anh muốn có những gì thành công là chia sẻ cho họ đầu tiên á à, thì đây chính là cái ý thì tùy theo cái khu vực của các bạn dùng cái cụm từ gì tốt nhất các bạn sẽ dùng ở đây ý thứ 8 đây là những người thân của anh chị những người chuẩn bị lập gia đình đó, những người có con nhỏ những người mà có chuyện vui buồn thì anh chiến cũng chia sẻ trang cũng đã soạn hết câu hỏi cho các bạn à, các bạn nhiệm vụ các bạn lúc này là gì làm sao để các bạn có thể chia sẻ hết được cho khách hàng thì những cái thông tin như vậy thì các bạn sẽ thấy được là nó nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái xin khách hàng tiềm năng thì sau khi chúng ta xin được khách hàng tiềm năng chúng ta lại quay trở lại vấn đề khách hàng mục tiêu bỏ vào trong cái danh sách khách hàng mục tiêu vậy lúc nào xin hẹn lúc nào tư vấn lúc nào à, à trình bày giải pháp thì nó đi lại cái quy trình mà trong cái form B1 đã giúp cho chúng ta có thể uh, chuyển giao được đến cho uh, hoạt động những cái hoạt động những cái activity của mình để tạo ra hợp đồng tạo ra cây sai à. và nhớ một điều các bạn lên lưu ý khách hàng cuối cùng á khách hàng nếu mà lưỡng lự thì các bạn luôn nhớ một điều là anh chiến cứ yên tâm giang chỉ chia sẻ những giải pháp bảo hiểm này nè giống như cách mà giang đã chia sẻ cho anh vậy đó quyết định cuối cùng là nằm ở phía khách hàng nhớ khi tư vấn là một cái người tư vấn à, đó là lý do tại sao cái bài xin thông tin và cái bài đàm phán khách hàng chúng tôi lại để chung hai bài này trở thành một để chúng ta có thể gửi đến cho các bạn những cái thông tin tốt nhất à hay nói tóm lại trong cái phần chia sẻ của tôi hôm nay thì có gặp rủi ro một tí đó là về à, vấn đề về công nghệ nhưng thực chất các bạn à nó không phải là vấn đề gì cả chúng ta cứ vượt qua chúng ta cứ tự tin thì chúng ta sẽ làm được khi các bạn đi tư vấn khách hàng cũng vậy cũng sẽ gặp rất là nhiều trắc trở khách hàng có thể phản ứng lại bằng cách phản hồi lại bằng cách là từ chối phản hồi lại bằng cách là hỏi với khách hỏi người thân hay là gì đó nhưng nhớ một điều nếu chúng ta xác định được từng bước một đồng thuận với khách hàng từng bước một đáp ứng được từng lợi ích một lấy lợi ích và đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng thì lúc đó chúng ta sẽ tư vấn được và khi chúng ta mang được sự hài lòng cho khách hàng rồi dù chốt được hợp đồng hay không chúng ta cũng có thể xin được khách hàng mục tiêu khách hàng tiềm năng kế tiếp à, nếu khách hàng họ đã hài lòng về chuyện tư vấn rồi chuyện chốt hợp đồng hay không thì chưa có quan trọng lắm thì các bạn sẽ áp dụng cái chín à, cái câu chính cái bước trong một cái câu hỏi này tùy theo từng khách hàng mà các bạn có thể sử dụng bất kỳ một bước nào chứ không cần sử dụng cả chín bước thì tôi cũng đã soạn sẵn cái phần à, à, tôi cũng đã soạn sẵn cái phần chín câu hỏi này à, để có thể chuyển giao đến cho các bạn và em Dương á sẽ gửi đến cho các bạn nằm trong cái à, à, cái phần à, ô chat á, để đính kèm cái tập tin thì các bạn cứ tải cái tập tin này về thì coi như cái phần chín à, cái câu hỏi này đã có thì tại sao hồi nãy năm câu hỏi mà tôi tặng cho các bạn thì tôi yêu cầu chụp còn không chín câu hỏi mà để phục vụ theo yêu cầu chụp là bởi vì nó có cái cái, cái soạn sẵn để gửi cho các bạn rồi nha à, ờ, Dây sẽ kết thúc phần trình bày của mình ở đây à, và phần kế tiếp các bạn biết đàm phán xong là một điều cực kỳ quan trọng rồi nhưng đàm phán như thế nào sử dụng cái thông tin đó nghe như thế nào và chuyển giao cái thông điệp từ lời nói từ miệng của anh Giang đến tay của khách hàng đến tay của khách hàng có gì khác hay không và những cái thông tin đó cần chuyển giao như thế nào và lắng nghe phản hồi ra làm sao thì đó chính là cái mục tiêu của bài kế tiếp đó là bài phần của chị Nhi sẽ chia sẻ cho các bạn nếu các bạn logic lại từ cái phần đàm phán từ cái phần xin thông tin của khách hàng cộng với phần lắng nghe của ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một cái chuỗi trong quá trình tư vấn một cách rất là tuyệt vời à, Giang xin kết thúc phần trình bày của mình à, trả lại diễn đàn cho anh Tâm mặt